Hello, xin chào tất cả anh em cổ đông Skyway Việt Nam và những à, người dân Việt Nam Hiện tại là Nam đang ở trung tâm công nghệ Ecotech Đông Bắc tại Belarus Và nơi là nơi chứng, chứng nhận trình diễn công nghệ để chúng ta tiến tới thương mại ra thị trường quốc tế <clears throat> Và hôm nay chúng ta chúng tôi có phái đoàn của hơn 60 cổ đông đã được sang à, thăm công ty và chia làm hai đoàn một đoàn à, đi thăm trung tâm công nghệ là chúng tôi là đoàn 1, đoàn 2 là được đi thăm nông trại Udiki và đây hiện tại thì tôi đang uh, tại trung tâm công nghệ của Tích Bắc và tôi muốn quay lại những hình ảnh, những thước phim video để chia sẻ cho tất cả các cổ đông Việt Nam cũng như những người dân Việt Nam biết đến công nghệ Skyway. <coughs> Đấy. Tôi đang đứng tại uh, tại trung tâm công nghệ và đây là những hình ảnh những cổ đông uh, đã, đã đầu tư lớn hàng triệu đô từ những thời xa xưa. Đấy, từ thời rất là lâu rồi. Đấy. Uh, xa xa kia là bức tượng uh, của chủ tịch là nhà sáng lập nhà nghiên cứu và vợ của ông bà Deja là tổng giám đốc công ty Unikisting Technology và những nhà đầu tư lớn toàn là những giới tài phiệt của những chính trị gia những quan chức rất lớn những đầu tư lớn hàng triệu đô thì được đúc tượng đồng quý vị ạ Đấy. và đây là cái nhà ga nhà ga đồng thời là bảo tàng bảo tàng công nghệ Skyway nơi mà những những nghiên cứu phát triển công nghệ của ông từ những thời rất là lâu từ năm 1977 năm 78 đến nay đấy và tí nữa tôi sẽ vào trong bên nhà ga tôi quay cho các bạn <clears throat> còn đây là cấu trúc đường dây cấu trúc đường dây này đường dây cứng đấy có thể là chạy được nhiều mẫu tàu khác nhau đấy còn đây là hệ thống đường dây Onewin à, Onewin là về du lịch sinh thái các bạn ạ về du lịch sinh thái à, tí nữa chúng tôi sẽ lên đấy, đấy. <clears throat> bên kia là Unica tàu Unica đấy <clears throat> đấy xa xa kìa đó à, hôm nay trời mưa đấy ok <coughs> mà tôi sẽ vào trong tôi quay cho các bạn thấy cái cái ờ, ờ, cái bảo tàng lịch sử đồng thời là nhà ga Unikai lạnh quá còn đường dây mà chúng ta chưa thấy bắc lên kia mới có cái cột trụ đấy là đường dây về ờ, container chở hàng container chở hàng và công container chở hàng đường dây này thì công ty đang xây dựng tại bên Dubai, tại Sharjah với trung tâm công nghệ rộng 28 hecta các bạn nhé. Và ở đây nơi tôi đứng đây là trung tâm công nghệ ở bên châu Âu à, được à, xây dựng tại Beirut ờ, với độ rộng là 36 hecta. 36 hecta. Đấy, và tại cái quần thể này rộng lên đến ờ, cả nông trại nữa thì nó là khoảng 200 hecta. Còn xa xa kia bạn sẽ thấy là những cái cầu vượt sinh thái, cầu vượt Unicai và cái nhà gỗ đấy là nơi là tiếp các phái đoàn chính phủ nơi chủ tịch ngồi làm việc để đàm phán ở thương mại với các cổ đông đàm phán thương mại với các à, chính phủ và đây và tôi sẽ đi vào trong một chút đấy. vào à, bên trong bảo tàng lạnh quá <coughs> ui ok đây đây là tôi đã đặt chân vào bảo tàng uh, bảo tàng bảo tàng nhà ga của lịch Skyway à, nơi đây là nơi uh, lưu trữ tất cả những hồ sơ về công nghệ như thế hello là những uh, uh, nhân viên quỹ bên Skyway Community đây là những tư liệu nghiên cứu từ năm 1966 này xong Đấy. Đấy, những tư liệu lịch sử rất là quý giá mà chủ tịch ờ, đã còn lưu lại những bản nghiên cứu của chúng ta Đó. những tư liệu từ năm 1988 này. Đó. Đây là mẫu ờ, tàu ờ, bản thiết kế để ngày xưa mang đi thử nghiệm đấy ạ máy tư liệu là 981 này đây là chủ tịch Ok, đây là, là tư liệu của năm 1982 này pha này Đấy. đây là những tư liệu những tư liệu những bản vẽ thiết kế uh, của chủ tịch thời rất là xa xưa <clears throat> năm 84 này cái năm 84 là năm mà Nam mới được sinh ra thôi quý vị ạ mà chủ tịch đã nghiên cứu rồi Đấy. đang nghiên cứu từ năm 1978 rồi Đấy. Đó, nghiên cứu từ thời mà tôi chưa được sinh ra Còn đây là anh Triệu Tâm, anh đang ờ, tìm cái ờ, tên của anh ờ, ấy được lưu trên bảo tàng lịch sử. Đó. Tên của tôi kia. À, kia. Tôi đang tìm một số nhà đầu tư. Một số nhà đầu tư Việt Nam ạ. Đấy, anh Tâm đấy. Tôi biết là anh Tâm là nhà đầu tư sớm đúng không ạ? Từ năm 2016 và tên của anh được lưu trữ tại bảo tàng lịch sử. Đây. À. Đấy. Cho mọi người biết cái uh, uh... À, rồi, rồi. anh Nguyễn Văn Tâm đây đúng rồi đúng rồi Nguyễn Văn Tâm ok đấy còn đây là những năm 1996 tư liệu à, đây là những tư liệu lịch sử các bạn ạ rất là quý giá và chúng ta Ờ, nhiều người người ta không biết đúng không ạ người ta không biết người ta cứ nghĩ rằng Skyway là là ảo không thể ảo được các bạn đấy chúng ta đã nghiên cứu được rất là lâu rồi mà đây là những văn bằng những văn bằng giải thưởng mà công ty đã đạt được chỉ thời rất là lâu đấy. Và chúng ta sản phẩm ta công ty chúng ta đã có bằng ờ, giải thưởng chứng nhận sở trí tuệ mọi cái đấy cái chiếc xe đầu tiên này là hình ảnh đó hình ảnh của chủ tịch thời rất là lâu rồi UST ok đây là mẫu uh, Unimo uh, Unimo là về là xe ô tô điện dành cho người khuyết tật cổ đông Việt Nam đây. Đấy, cái thương hiệu người ta là Skyway tại lúc anh chuyển sang thương hiệu là à, Vinh Đỗ Trọng đây Vinh anh ơi con thịt em là Vinh Vinh à, V rất là vui mừng chúng ta đã giành chiến thắng để chúng ta là chiến thắng chính bản thân chúng ta đã đầu tư vào công nghệ Skyway cổ phần tập đoàn chào anh Việt Khoa à, tôi đang quay video anh Việt Khoa là cũng là cổ đông rất sớm từ năm 2016 đến giờ bạn ạ người rất là trẻ và năng động nhưng mà tầm nhìn rất là xa Đấy. Đấy. đây là mẫu sản phẩm chúng ta đang nghiên cứu về ờ, về về Spaceway và chúng ta đã gần như hoàn thành xong xuôi hết rồi Đấy. nhìn nhận được cái cơ hội đây là hình ảnh của chủ tịch Skyway thế giới đây là những quà tặng món quà của khắc cổ đông Việt các nơi trên thế giới đã tặng cho chủ tịch mà chủ tịch đã lưu giữ tại đây Đấy. đây là câu chút đường dây câu chút đường dây Skyway đó đường dây à, à, ban cứng đường dây cứng Đấy. rất là nhiều loại câu chút đường dây Đấy. hệ thống cáp nhìn nhá là những bạn quỹ à, rất là xinh như cái virus ok à ơ oh, chào bác nhâm oh, xin chào đấy bác nhâm hôm nay là hơn 70 tuổi rồi à. đấy bước sang 75 à, rồi bác nhá 73 à bác 73 73 tuổi tức là bằng tuổi của chủ tịch uh, Anna Tolizuki khi bác biết công nghệ vẫn là chủ tịch và bác uh, giống như một người bạn với nhau á ừ. đấy cùng tuổi nhau và biết ủng hộ cái ý tưởng của ngài và đầu tư cho công nghệ Skyway và bác sang trực tiếp đây để tham quan trung tâm công nghệ xem một cái sản phẩm của tiền của mình được đầu tư vào công ty và công ty đã làm được những điều gì rồi và bác thấy thế nào công ty đã làm được những điều mà không ngờ được đúng không ạ vâng đúng, đúng rồi mình ở Việt Nam thì chưa biết là cái này vâng. như thế nào nhưng sang đây thấy là đúng là mình mắt thấy tay, tay nghe tay sở à, vâng, tay vâng. sở mình yên tâm đầu tư yên tâm nói cho các bạn của mình cái cái nhóm của mình ở Việt Nam và mình đã mình đã đi tiên phong rồi mình sang bên đây tiên phong cho cái nhóm của mình và đây là người thực việc thực mình phải được vâng. thôi cháu cũng không hiểu tại sao bác là người 73 tuổi rồi tuổi này là tuổi nghỉ hưu đi không quan tâm gì nữa mà bác vẫn tài trợ vốn cho công ty là lý do gì hả bác à, cái này là mình phải nghĩ được cái việc này là do đam mê vâng. thứ hai là thực sự nó có ý nghĩa không phải chỉ có mình ở đây vâng mà còn có nhiều cái uh, thế thế hệ sau này, này. vâng đúng ạ và đầu tư vì, vì tương lai sau này ok dạ, cảm bác nhá dạ, cho bạn nhá qua qua à, ok ok cảm ơn ui quá tuyệt vời thủ đi đừng gọi nhiều tranh thủ đi tranh thủ tranh thủ đi tranh thủ đi nữa lại bổ sung sau tranh thủ đi không thì tí lại đông quá cho rồi cho rồi à, những cổ động Việt Nam rất tuyệt vời rất tuyệt vời ông cầm một quay cho tôi thế nào ông quay tôi cái quay tôi cái đấy xin chào các bạn hiện tại là tôi đang quay lại tất cả những tư liệu này phục vụ cho những anh em cùng cổ đông sở hữu Việt Nam cộng đồng à, xin chúc mừng tất cả các bạn về đây làm trong công ty ờ, rất là tuyệt vời và tôi đã tài trợ vốn vào công nghệ Skyway để 5 năm rồi và tôi muốn chia sẻ những thương vụ này giúp các bạn thân được cuộc đời có cơ hội để sở cổ phần doanh nghiệp Skyway đấy thank you Yeah! Việt Nam thôi nhỉ? Việt Nam thôi. Việt. Hay bạn West Việt Nam. Việt Việt Nam. Hai bạn. Việt Nam. Hai bạn. Việt Nam. Hai bạn. Việt Chào em Loan, những cổ đông Việt Nam, những cổ đông ô tô rất là năng lượng bởi vì họ sở biết yêu công nghệ và sở rất nhiều cổ phần của đoàn công nghệ Skyway hay là Oniki Đấy. À, còn ông bên Hàn đã về Việt Nam à. đây à, thương hiệu Skyway đây các bạn đây là thương hiệu cũ mà chúng ta sử dụng để kêu gọi vốn bây giờ chúng ta đã chuyển sang thương hiệu à, về gốc của nó là Unicai Unique Sitting Technology là tên của chủ tịch Đấy. tư liệu ở đây những cổ đông những cổ đông đầu tư sớm mà đã được à, công ty à, công ty là in trên bảo tàng đấy các bạn thấy đây thay vì cái tường của công ty nó rất là hay thay vì là là dùng thạch cao đúng không ạ thì công ty dùng cái tấm này Đấy, tấm này để làm gì ạ à, lưu được tên vừa là tấm mái vừa là lưu được tên của những cổ đông hàng hàng nghìn cổ đông đã được đầu tư vào công nghệ Skyway từ rất sớm ở trên này Đấy. những cổ đông đầu tư trước 20 à, đầu tư hại trước 2017 Đấy, 2016 là được lưu vào đây muốn được sống của tôi quay đi quay đi và tại đây hơn nữa chúng ta sở hữu cổ phần không phải chỉ là một cái sản phẩm của UST Skyway mà chúng ta là sở hữu trí tuệ toàn bộ cái giá trị công nghệ của Skyway đó là hơn 100 phát minh của Ngọc Ngọc và chủ tịch của Skyway chính vì vậy cho nên chúng ta sở hữu cái cổ phần này là đem lại cái giá trị rất lớn trong tương lai và cái công ty này không chỉ là một cái công ty chỉ về một sản phẩm các bạn thấy không phải là mình tôi mình tôi quay lại cho các bạn không phải là mình tôi ờ, nói về Skyway mà hàng trăm người nhà đầu tư Việt Nam họ đã sang đây họ nói về công nghệ và chia sẻ cho các bạn một trong những thương vụ sở cổ phần cổ phần tập đoàn đấy. điều quan trọng là chúng ta có tin và chúng ta có dám và chúng ta có dám mạnh mẽ bước qua những tức là những cái lời những cái lời uh, uh, chê bai những cái lời nói của những người khác mà làm ảnh hưởng đến cái cái thương vụ thay đổi các bạn của cuộc đời đúng không ạ à, biết đánh cửa tốt rồi mà thương vụ tốt rồi điều quan trọng là các bạn có dám hay không có mạnh dạn không đấy cũng bước qua được cái cái cái nỗi sợ hãi bên trong của bạn không đầu tư và sở hữu cổ phần hay không để cho các bạn thay đổi được cuộc đời đây đây em hạnh em em hạnh còn cầm giấy chứng nhận mà sang tận nơi đây để đi hỏi hỏi để hỏi vâng. xem có đúng hay không đây đúng không vâng, khi mà khi mà thực ra ấy, chúng ta được đặt chân sang bên này chúng ta đã khẳng định được rằng là chúng ta đã đầu tư đúng tập đoàn rồi đúng chỗ rồi chúng ta đầu tư đúng chỗ và chúng ta sở hữu đúng cổ phần của tập đoàn rồi bởi vì nếu không sở hữu đúng doanh nghiệp không sở hữu đúng cổ phần của doanh nghiệp thì bản thân chúng ta cũng sẽ không được bò sang trở về căn nhà của mình và cũng không được hưởng cái gì của à, này và cũng không thể và cũng không thể ở tại đây chia sẻ cái điều này và cũng như là cầm cái giấy chứng nhận này và chứng minh rằng là chúng ta là nhà đầu tư chuẩn và chúng ta đang sử dụng đúng tập đoàn và đồng tiền của chúng ta đang rất đúng vào doanh nghiệp và công nghệ phát triển nhờ những đồng một trong những đồng vốn của chúng ta chúc mừng tất cả chúng ta à, đây ta gọi là ví như là tài sản giấy các bạn nhé tài sản trên giấy đấy sau này là khi ông đi thành công là giấy này nó thành tiền đấy ạ ok đây, chào đây, đây, đây, đây, đây, đây, đây, đây, đây, ok ok và tôi bắt đầu chuyển sang đi tàu skyway đây lạnh quá tôi ra đi tàu đây tôi đi tàu của mọi người đây yeah. Đây ra đi tàu đây lạnh quá Ô tàu này là bao nhiêu chỗ ngồi mình đi nhiều thế Đấy Chúng tôi là những người đầu tiên tiên phong đi đầu tiên về về con tàu này Đấy. anh chị Khăn ấm này lạnh gì Phình phường phai Cũng phình phường chưa à Phình phường phai Khăn phua phình đây là những uh, kỹ sư uh, những người đang làm việc thuê cho chúng tôi đấy chúng tôi hay nói đùa là như vậy bởi vì công ty là của chúng tôi chúng tôi góp cổ phần vào và mọi người những kỹ sư này đang làm việc thuê cho chúng tôi xin chào tất cả các anh chị em và đây là đoàn cổ đông 10 người của chúng tôi sẽ được đi trải nghiệm trên con tàu Sky vâng, và đây là đứa con tinh thần của chúng tôi đây ạ à. vâng vượt qua gần 10.000 km ok đây là đây, tàu Unica bốn chỗ ngồi Đây, chúng tôi lên tàu Đây nhá Sắc Nam lên tàu đây nhá Lên tàu thành phố nhá Đấy, U3 còn không, cái chở là lên 8 người Đấy, các kỹ sư đấy Đấy. Ok. À. Oh. Đấy, tôm Đó, này đây là à. con tàu uh, cái tôm này là Unibus à? Ờ, Đúng rồi, đây là cái tàu Unibus. Lên ờ, tàu rồi anh em ơi. tàu rồi, lên tàu em À, những tình yêu vô bờ bến của những cổ đông Skyway Việt Nam à, đến tận nơi trả đi anh em bác bác hôm nay bác 73 tuổi ra à. bác cũng đang đi trải nghiệm trên con tàu Unibus cùng đoàn cổ đông chúng em Vâng, đây từ đầu đây hello yeah hello em yêu <laughs> kết thúc cái video này và Nam sẽ quay một video khác